cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những ngôi lớp phía sau và bên dưới bếp thì bên cửa hàng chúng tôi đã bọc lưới che chắn lại để tránh trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện chúng ta nên là các bạn có yên tâm được vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp ờ, cửa hàng của chúng tôi ở đây thì chúng ta sẽ có sẵn bếp nướng này giúp cho các bạn có thể ờ, tiện lợi sử dụng cũng như là có thể dễ dàng vệ sinh không phải mất thời gian như là các bạn phải đốt than lên để mà nướng thực phẩm thì bếp nướng này các bạn chỉ việc sắp ờ, thực phẩm ở bên trong đây bên trong mâm và đây đây mâm và vỉ nắp thì các bạn chỉ việc sắp ờ, sắc lát thực phẩm và bỏ lên đây bật bật nút để nướng thôi rất là tiện lợi các bạn không cần phải đốt than thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là tính năng khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng với hai miếng nấu đây đây còn một miếng hướng các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh rất là đẹp tiếp theo thì tôi sẽ vặn nhỏ cái ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ga khi tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây que cảm biến tôi biết đó ở phía sau có một que cảm biến đây nó sẽ cảm nhận được lửa đã tắt nó sẽ nhận tín hiệu lửa lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì ở một số nơi bán khác đây bếp đã tự động khóa ra đây các bạn lấy nghe được tiếng bếp đây nếu mà các bạn chú ý lắng nghe đó các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của rò le của bếp nó đóng lại là bếp đã tự động khóa ra khi mà tắt lửa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 đây tất cả các đều đã khóa ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là khóa ra khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái nồi ở đây cảm biến này á nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra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 thì theo thực thực tế sử dụng á một gia đình các bạn nếu mà có bốn người á một ngày các bạn nấu ăn hai hai buổi thì một bình ga giá trị khoảng là 320 ngàn thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì trung bình một tháng á, các bạn chỉ tốn khoảng một, một 150 ngàn tiền ga mà thôi biết là nó cực kỳ là tiết kiệm ga đây cả hai bếp đều đã đạt cái nhiệt độ cao nên là, nên là đã tự động giảm ngọn lửa ra đây độ bên trái của tôi là 340 đây là bếp phổi của tôi 320 đây thì tùy vào cái vị trí nhiệt độ nó sẽ khác nhau đây phía bên trái đã tự động phá ra sau tính năng là nước cạn nồi đây khi mà các bạn sử dụng mâm vị để nướng á, thì các bạn nên trong ở nhất là bên trong mâm hứng này để khi mà trong quá trình các bạn nướng á, thì cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm của các bạn đó, được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh nó, nó sẽ được dễ dàng hơn đây cái bên phải cũng đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây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 khi mà các bạn nghe nhịp, nhịp đánh lửa mà nó chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin nó đã pin nó đã yếu rồi thì các bạn nên cắm sạc vào thì ở cái pin này đây nó sẽ có âm và cực dương thì bên ờ, chúng tôi cũng làm dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn mua biết về nhà ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn lắp đi vào bên trong á thì chúng ta sẽ hướng cực dương là dấu cộng này, này ra phía bên ngoài và âm vào bên trong tức là cái pin nó sẽ làm theo hướng như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin lại á, thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được thứ hai là có thể sẽ xảy ra tình trạng hư hỏng pin nên là các bạn lưu ý cái điều này thì các bạn sẽ đi mượn cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này đây và phía trên đầu cực dương của viên pin đây nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này thì các bạn sẽ móc lò xo này vào để chúng ta cố định cái lò xo này lại đây để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp bị hư hỏng xin lỗi các bạn sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là bia sẽ bị bung ra đây biết sử dụng pin sạc hoạt động được luôn ở bên hông bếp á thì tôi có sẵn một cái đầu chờ đây để cho các bạn có thể cắm mọi cắm sạc vào ở đây á, thì chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào dầu khô đây như ban nãy tôi đã nói á, ở quay cảm biến này đây nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động ờ, phá ra lại nên khi mà các bạn rang hoặc là xào muốn ăn mà cần nhiệt độ cao á, thì các bạn sẽ sử dụng tính năng này thì các bạn chỉ việc ẩn vào nó và giữ khoảng 3 giây từ 3 đến 5 giây thôi đây khi mà đèn thông báo ánh sáng đỏ sáng lên đấy đây như thế này là đã chút vào tính năng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 đây bếp đã ờ, tự động khóa ra sau có thời gian hẹn giờ nổ cắm đây Đây, chúng ta khóa ra đây